Sao bạn thích Nokia Lumia? Nhìn nè, kể cả khi tôi đeo găng tay, cảm ứng vẫn rất là mượt mà Wow, đặc biệt, trong điều kiện thiếu sáng, hình ảnh rất là tuyệt vời Mọi địa điểm thú vị nhất sẽ hiện lên trên màn hình với Nokia City Lens Nokia Lumia, smartphone sáng tạo, khơi màu đổi mới